Có lần bác nói chuyện với đồng chí Lê Duẩn là tổng bí thư của đảng Lúc bây giờ gọi là bí thư thứ nhất các đồng chí Bác nói thế này này Hay là chú cho bác cạo nốt dâu đi vậy Bác để dâu từ bác bó các đồng chí Đồng chí Lê Duẩn bảo thưa bác không được Tròm dâu của bác đi vào lịch sử rồi Bác cạo dâu đi thì ai nhận ra bác là ai Thôi bác cứ chờ